咁咧 Supply 條 Chanel unboxing 呢一度嘅產品咧，大部分咧已經着咗噶啦，因為就一直拖住尾拍片咁樣啦。誒、我就都係一樣啦，由包包講起啦，之後就會進入到鞋嘅。好啦，首先咧就係、呢一盒啦，就其實已經冇嘢噶啦，係呢一個細細嘅盒仔嚟嘅，就係、我今日咧孭嘅包包啦。就係呢一個好得意啊！呢、一個粉紅色嘅圓咕碌嘅，就係 caviar 嚟嘅。佢咧嗰個皮咧 係誒，即係係軟身嘅 caviar 啦，因為其實 caviar 咧都有出唔同款式嘅皮嘅，同埋好輕圓咕碌嘅袋咯。依家嗰個鏈咧都好重嘅，係一個淺金色嘅鏈嚟嘅，而後邊咧就係冇嘢嘅。誒、呢一個咧就睇佢個 size 咧都知道咧。係真係好細嘅，裝得唔係咁多嘢嘅啫。我都可以俾你睇一睇咧，而家我裝咗啲咩喺裏邊啦。就係即係一塊鏡啦， 就咁啱呢塊鏡係圓咕碌嘅。然後啦，就係、一支嘅潤唇膏。之後啦，亦都係另一支嘅誒 lip glow 啦，Dior 嘅，就係、一直回購咗好多次。我都有啲卡喺度嘅，但係就有我啲私人資料啦。等我睇下點樣遮住佢先。就係我有一紮卡喺呢一度啦，跟住誒裏邊嘅設計咧，就其實係咁樣嘅， 即係佢有兩個位可以攝嘅，即係頭先咧我嗰紮卡咧就係攝喺呢個位啦，而佢另外一邊咧就係一個保養證嚟嘅。 就真係咁大個嘅啫，誒、再加上咧，其實我可以 fit 到我嘅 garage 嘅 opener 嘅，即係我如果出街誒、真係唔係自己揸車嘅話，即係可能搭 Uber 啊嗰啲，即係我都要翻屋企啊嘛，所以就誒、fit 到嘅，同埋都 fit 到誒、車匙咯，比較細啲咯，不過都預咗噶啦，係咯，我記得卡片度好似係 fit 唔落嘅，因為誒嗰、個、誒即係四個角嗰個位咧就誒係咯，呢、個係比較圓形啲嘅，佢嗰個金器咧真係好〜 足料嘅，即係好重身下嘅，好得意咯！呢、一個嘅包包，好啦，然後啦，誒、亦都係呢一個嘅盒啦，係咯，我好中意一樣嘢咧，就真係真係咧狂買嗰個款嘅嘢噶啦。好啦，哎呀，好快已經開咗，因為啊，我已經用咗啦，所以我已經冇擺落嗰個誒呢、個布袋嗰度咯，因為同埋佢個布袋係黑色啦，因為我而家 show 俾你睇呢一個咧。 Dạ cô係一個 beige 嘅顏色嚟嘅，即係一個 beige tan 再誒混埋呢一個嘅黑色啦。呢、一個係超級超級 classic 嘅一個款咯。誒、如果你係誒第一個買 Chanel 嘅話，即係唔知買咩色好啊，又覺得黑色好似好悶啊。誒、如果佢哋可能出 vanity case，即係可能混色嘅話咧，我建議呢一個嘅混色咯，tan 再襯翻黑色咯，因為誒呢一個係最 classic 嘅。咁當然最 classic 就係黑同白啦，但係就誒、好似印象中都好似冇出黑同白咯呢一個，暫時係啦， 就誒、呢一個咧就係、誒、比頭先嗰個咧就係、硬身少少嘅，佢嗰個 caviar 咧係係硬皮嗰只嚟嘅，即係同一個都係 caviar，但係都有出到軟身啦，同埋硬身嘅，可以對比一下，其實佢哋差唔多，呢、個圓啲咯，因為始終硬身啲，可能就 structure 啲咁樣，呢個咧就軟身少少嘅。係啦，同埋呢個比較有少少妥妥地係嘛，圓形，呢、個真係圓圓形嘅， 就係咁樣啦，好靚啊呢個誒側邊佢嘅闊度同頭先係一樣嘅，而後邊咧都係冇嘢，誒佢咧嗰個鏈咧就都係金色，都係好足料嘅，但係呢一個嘅金色咧係一個誒、好似啊〜生生地瘦 feel 嘅，係係特登咁樣做嘅，即係同佢哋 vanity case 嗰個咧，嗰、個金鏈係一樣嘅，近鏡，同我整咗指甲 ，Thanksgiving 小玲玲嘅，好啦，而裏邊咧就同頭先嗰個一樣，好似我都係兩格喎，我記得記錯咗，我以為係啊得即係一個暗格咯，原來都係兩格咯，一邊係呢度，另外嗰邊。好啦，到下一個啦。其實我已經知咧，呢、一個係咩嚟㗎啦。雖然個盒咧就個 size 方面咧有少少分別，但係咧誒都係差唔多嘅嘢嚟嘅。 我、呢、個我就入翻嘅，就係、又係呢一個啊！呢、一個係橙色，呢、一個咧都係軟身皮咧。 嗰個款嚟嘅，即係同我頭先第一個粉紅色呢一個啦。但係呢一個就係一個橙色啦，就係、是、好 sharp 嘅顏色啦，就係、是、誒、呃、最新嘅 Cruise Collection 嘅，漏咗唔記得講頭先第一呢一個啦，同埋呢一個咧都係最新 Cruise Collection 嘅。而頭先呢一個 Vanity Case 嘅誒、呃、圓形呢個咧就係、是、誒、呃、好似係上一季咯， 其實我都冇得肯定呢、這、一個，但係誒呢呢兩個係最近期最新十一月一號出嘅，亦都係一樣啦，係一個淺金色嘅鏈嚟嘅，係啦，都係兩格喺裏邊啦，好得意啊！呢、這、一個係成個橙㗎嘛咯。 真係好 sharp，同埋我好中意佢哋嘅 Cruise Collection 嘅，因為佢哋成日都出一啲好鮮色嘅顏色。好啦，依家咧就去一個大少少嘅盒啦，就係呢一個啦。估唔估到咧？買開 Chanel 嘅你係啦，呢、這個就都係細細個嘅，但係就唔係話好似頭先嗰啲咁細嘅。我已經冇入到啦，已經用咗啦。其實就係用呢一個入住，因為佢係一個 beige 顏色。 其實係咪叫 beige 呢一個係比較又未話係白白，即係可能 creamy 啲嘅顏色咧，即係係誒有少少又係咯，嚟個近鏡俾你睇下。但係誒未話真係全白白咁樣嘅，有少少啲啲偏黃啲啲咁樣。係啦，呢一個就係 Chanel 嘅 mini 啦，rectangular 嚟嘅，誒就係一個銀器啦。如果你哋唔知嘅話咧。 十一月一號嘅時候咧，Chanel 咧又加價咯，又加價啦！而家好貴啊，買一個 Chanel，一打開咧就係、是、都係咁樣一樣啦，一大格咁樣嘅，跟住佢有個暗格啦，有個拉鏈同埋一個冇誒、呃、拉鏈嘅，誒、呃、都係 caviar 嚟嘅。 誒佢嗰個鏈都係咯，好聚手下嘅。誒同埋後邊咧都係有個即係袋仔咁樣去攝下嘢啊嗰啲咁樣啦。下一個啦都係呢一個盒入住嘅，有冇未估到咧？真係容易估啊！誒、呃，其實我就未用呢一個咯，但我有個類似嘅，係啦，就係用呢個袋入住嘅。 色啊！呢、這、一個係黑色，睇下係真係未用過，有個紙仲包住嘅 mini rectangular 啦，caviar 嚟嘅。誒、呃，我睇咗佢哋嘅 pattern 啦，即係佢哋嘅漆皮嘅。誒、呃，就呢個佢哋就係唔同嘅皮，係金鏈。我另外 pattern 嗰個咧就係銀鏈嚟嘅。 你個近嘅呢一個就唔使講啦，係一個好 classic，通常可能第一次買 Chanel 都會買嘅顏色啦，同埋甚至 size 直情呢一個添啦。跟住就係啦，我哋打開睇下先，亦都係同頭先嗰個都係一樣嘅，即係都係一大格咁樣啦。 而側邊有個拉鏈，同埋可以有個攝嘢嘅地方。咁我咪用呢一個咧，係因為黑色咧就比較普通得滯，所以我又想用咗我啲特別啲嘅顏色先。但係就係咯，都買咗呢一個，因為好似係誒要記住一樣嘢咧，Chanel 咧，如果佢誒過一段時間咧出嗰個顏色咧，即係好多時候咧係未必會出翻嘅，即係可能會出翻同一隻顏色啦，但係個皮啊嗰、嗰個誒、呃、氣啊都唔同嘅顏色咯，所以有嘅時候咧就記住要買啦。同埋我記得我 買呢個嘅時候咧，係因為佢準備加價咯。跟住就係咯，睇翻個價錢先。哦，呢個係三千三百蚊，係啦。而家呢個咧係呢個即係同一個係三千五百蚊咯，依家。唉。 係啦，真係太貴啦！而家 Chanel 之前係三千一百㗎咋，係咯，而家三千一去到三千五百蚊咯，呢、這、一個係加四百蚊呢一個嘅 size。所以咧，有朋友咧一直都想買 Chanel 嘅話咧，就盡快買啦，因為佢哋係只係會不斷咁樣加價啦，或者你可以嘗試下二手市場嘅，但係誒係咯，始終好似有啲唔放心咁樣啦，所以就係咯，快啲去買啦你哋。下一盒啦，盒呢盒咧就大好多嘅絲帶咧都已經拆咗㗎啦。 誒、呃，其實我都記得，哦，一打開已經見到啦。係啊，想講我記得係咩嚟嘅，跟住就係啦，冇用過 誒、呃、布袋入住嘅，因為呢一個係比較淺色啲嘅，就係呢一個粉紅色嘅腰包啦。 誒人生第一個腰包，係啦，因為其實咧腰包其實一直都唔係我杯茶嚟嘅，但係近呢幾年真係好興咯。跟住呢一個嘅款式咧都好靚咯。誒、就嗯係呢個 caviar 嚟嘅，但係佢係比較軟身少少嘅 caviar 啦。我其實已經用咗㗎啦，但係我就唔捨得拆佢呢一個，原來仲有個膠喺呢一度咯。佢係 一個咧誒、金色嘅誒器嚟嘅。金器好特別嘅設計啦，呢度係有個嗰啲 chain 咁樣啦，跟住再加上佢呢一個皮啦，可以較長度嘅，我就照翻原本佢呢一個長度咁樣啦。然後啦，我哋打開裏邊睇下啦，就佢有兩個拉鏈嘅，一個喺呢一度啦，就係、一個暗格嚟嘅，就可以擺少少嘢啊、電話啊嗰啲都可以啦。 而佢呢一大格咧，就係即係最主要嘅位置啦。攞晒啲紙出嚟俾你睇下，裏邊咧就係咁樣一大格嘅。佢咧裏邊嘅質地咧都係一啲比較有少少滑滑地嘅質地嚟嘅，所以就唔會話好容易整污糟。同埋佢呢度有個暗格嗰啲咁樣啦，但係就誒冇、拉鏈嘅呢一個。 誒、都裝到幾多嘢嘅呢一個，雖然我用咗一次啦，但係誒、平時我出街即係唔使話轉銀包啊嗰啲啦，即係用翻晒我平時誒、即係喺一個即係用一個袋嘅嘢，我抌晒落去咧都好夠位嘅。同埋咧呢一個嘅腰包咧有好多戴法，所以我先買嘅，因為我其實真係唔會戴腰包嗰個戴法咯。呢一個咧其實就可以咧咁樣側邊孭啦，即係好女仔咁樣側邊孭啦。誒、然後咧就真係可以誒、腰包另一個戴法就係戴 喺前面咁樣啦。我而家就唔示範啦，就係咯去片，因為我有個咪喺度啦，跟住就係咯可以咁樣去戴啦，或者你咁樣手玩咁樣有陣時咧，即係好多嘢拎咁樣，即係可能玩住咁樣咧都可以嘅。同埋咧佢誒真係可能 design 係咁樣嘅，因為呢一度都係啦，即係好唔會話好奇怪嗰啲咁樣咯，即係都啱。 用啱睇好睇嘅，呢一個咧就仲有絲帶喺度嘅，我哋就一齊打開啦。我亦都知係邊個啦，係啊冇乜驚喜啊，我已經知道晒啦。嗚，但我都好想快啲打開佢，就係、因為等住呢一個嘅 unboxing 呢一條片，所以我就誒即係都想有啲留翻啲係有絲帶擦下咁樣啦，就冇用到呢、一個。好啦，哦。 呢一個估唔估到咧？白色嘅喎，加價之後咯，係即係最新加價之後咧，第一個嘅超級貴嘅五千六蚊嘅 classic flap 啦，就係、哇好靚啊！係咪點可以唔買咧？即係雖然加咗咁多價，但係呢一個真係〜 好靚咯！呢一個係我最中意嘅 size 啦，同埋個色啊，真係唔買就冇噶啦，所以要即刻買啊！呢一個就係一個好靚嘅淺藍色啊，就係誒佢哋最新嘅 Cruise Collection 嘅，因為誒頭先都講過啦，都係出翻一啲比較淺色嘅誒鮮色嘅顏色嘅，所以就係咯，佢都有出到粉紅色嘅，但係其實我已經上一個嘅 collection 我已經買咗佢哋誒粉紅色係 Barbie Pink 嗰隻嘅粉紅啦，誒同埋即係係一個誒閃閃 地嘅 caviar 嘅質地同埋誒係一個淺金球，所以好相似咯，同呢一次 Cruise Collection 嗰、個、呃、所以我就冇買到嗰個啦，誒、就買咗呢一個，因為我就冇呢一個顏色，其實係咯，我其實真係冇呢個顏色嘅包包咯，係啊，仲要我最中意嘅款喎，咁啊梗係要買啦，誒、flap 嗰個樣咧就係、誒即係 double flap 嚟嘅，一大格咁樣。 好靚啊！呢、個佢係一個金色嘅扣嚟嘅，同埋咧佢誒呢一年就有出到同一隻顏色嘅咧，但係就係 lambskin 嚟嘅。我呢一個就係 caviar 啦，誒、我就非常非常非常之建議大家就係買呢個嘅 caviar，因為 lambskin 咧。 仲要咁淺色咧，即係用一次就即刻遭殃咗㗎啦會，所以就非常之建議你哋啦，同埋誒係咯，即係 caviar 誒係真係耐用好多嘅，比起 lambskin 誒 lambskin 係咯，即係可能過咗十年之後咧，可能就會可能扁咗啊，冇咁 puffy 啊嗰啲咁樣，所以我都即係係好中意買佢哋嘅 caviar 嘅，好靚啊呢一個，超級靚啊，真係好想快啲用啊！哇，好靚啊呢一個。 好掛住佢添，跟住佢個線咧都係用呢一個即係淺藍色嘅線㗎，好靚啊！呢、一個講咗好多次啦，但係 真係好靚。好啦，誒、我哋再觀賞下先。好啦，我哋咧就進入到去最後一個嘅包包，應該係啦，係啦，其他嗰啲都係鞋嚟嘅，就係、好大盒嘅呢一個，呢一大盒啦。誒、其實係咯， 而家睇香港片或者買開 Chanel 咧，其實都估到噶啦，即係唔係好多咧有咁大個盒嘅。好啦，同埋而家咧就其實都應該好應該話好早啦。其實而家係六點半朝頭早咯，我仲未瞓，同埋我有少少攰嘅其實而家，但係就睇咗啲包包咧就好興奮。好啦，哦呢、個冇用過誒、布袋去入住，誒、就係、 哋嘅 tote 都好出名嘅 Chanel，誒呢一個就係佢哋誒今季最新嘅啦，都係 Cruise Collection 嘅。呢、一個嘅顏色就係一個黑色嚟嘅，再配翻一個灰色嘅字啦。誒、就係咯，呢、一個顏色即係係咯好百搭㗎啦，就係即係好 classic 嘅一個款嘅顏色啦，所以必買啦。其實我都有個灰色嘅，但係我嗰個係成個係即係呢一隻灰咧，我哋個底咧係成個灰啦，但我就冇一個即係咁深色嘅，所以我都覺得即係幾好。同埋我誒、有帶過我即係嗰啲上飛機嘅，就非常之耐用咯。即係佢呢一個即係 canvas 呢一個嘅質料，誒同埋佢誒呢個咧咁大個咧，價錢咧相比起即係頭先我 show 俾你睇，即係嗰個 classic flap 啊嗰啲咁樣啦，呢、個價錢 都幾好咯。幾多錢咧？唔記得咗添。哦，三千蚊，呢個三千蚊美金咁大個喎，因為佢唔係誒成個都係皮啦，淨係 handle 呢個位咧先係皮啦。誒、其他嘅位置都係 canvas。Chanel 呢個款咧嘅包包咧都好快賣晒嘅，因為一來就係價錢夠便宜啦，同埋真係好實用咯。上飛機嘅時候，即係誒、如果即係係咯誒會帶 carry on 再加多一件行李嘅朋友，即係呢一個通常就係用嚟即係第二件行李咁樣噶啦， 好重。等我擺低晒啲嘢，講下嘅呢一個嘅，哎呀呢一個包包嘅嘅格式係點先？同埋我呢件衫咧有啲唔係太方便，誒、就誒佢、有兩個位咧去誒、即係唔止係呢一個 皮呢一個位置啦，佢仲有呢一個鏈嘅位置嘅，即係可能有時咧未必可以成日用個手去抽住咧，都可以孭上膊咁樣嘅。呢、一個係一個我淺金色嚟嘅，係啦，淺金色嘅金皮，係啦，誒、而裏邊咧就係、咁樣嘅一大格啦。同埋如果中意大袋嘅朋友得閒翻工咧，呢、個都好啱用咯。 誒、佢就有一個拉鏈喺度啦，係真係即係暗格咁樣啦。而另一邊咧就有呢一個冇拉鏈嘅，即係可能攝下嘢啊嗰啲咁樣嘅。裏邊咧就預翻啦，就係咯，唔係皮嚟嘅，就係、一啲即係啊 cotton 即係棉質嘅質地咯，就會話污糟嘅，但係都咁深色，同埋其實講真呢啲咁大嘅袋都都預咗噶啦，因為始終都唔係話全皮嘅嘛咯。跟住超級靚啦，真係好 classic 咯呢一個嘅款。 好啦，我哋進入到鞋啦，我就有四雙嘅鞋啦，就好快可以介紹完嘅，因為咧我買嘅款式咧就有三對咧， 都係同一個款嚟㗎，只係唔同顏色同埋全部已經着晒，已經鋪咗出嚟啦，所以即係嗰啲盒咧就其實已經係冇嘢㗎啦，所以我可以直接咧攞對鞋就係呢一對啦，如果有啲污糟就係、呢個嘅黑白配呢一個嘅波鞋啦，超級 signature 呢一個，大家快啲去搶購啦，應該都可能未必有㗎啦呢個，因為真係好 classic 咯呢一個，就佢有個鞋帶咧，就係上面寫住 Chanel 嘅，同埋佢側邊有個 Chanel 字啦，同埋唔單 止呢、個都有少少浮誇嘅，其實呢一對嘅波鞋，但係我覺得都即係幾靚啊，即係浮誇得嚟唔會話核突嗰啲咁樣嘅。誒、佢後邊咧都有個 CC 咁樣嘅 logo 啦，再寫埋 Chanel 嘅呢一個鞋底，鞋底都有 CC 嘅。哇，總共佢有一二三四五個位置。 係講呢一對鞋係 from Chanel 嘅呢一個，但係我覺得都好靚咯呢一個，同埋始終着喺腳嘅時候咧，其實都係咯浮誇啲都可以，即係未必個個睇到即係咁咁仔細嘅，誒所以就係啦，呢個都係類似保齡鞋咁樣咯，即係前邊咧佢嗰個設計咧係誒有啲唔同啲咁樣嘅，同埋都誒著出嚟咧都幾靚嘅呢一個白色着出嚟咧，哦，因為我一陣會 show 俾你睇其他嘅顏色，白色着出嚟咧就比較 顯長啦，就因為我矮嘅關係啦，所以我就知道啦，即係淺色嘅鞋係會顯隻腳長啲嘅，所以如果你想有長腿嘅話咧，就誒揀翻白色啦，就係啦，側邊嚟個近鏡，因為已經着咗啦，所以有啲避忌，唔可以太近。 我塊面。第二對咧就係一對嘅黑色為主嘅啦，但係亦都其實係黑白色咁樣嘅，就誒係、呃、都係一樣啦，即係誒、呃、有個 Chanel 呢度啦，鞋帶啦，後邊啦，同埋下邊呢一度啦，個底部係咁樣嘅。啊，同埋我漏咗唔記得講咧，誒呢一個款嘅 Chanel 波鞋我就個 size 就係着呢個嘅。 係啦，三十五號半咯。其實我平時着開三十六嘅，誒我就係誒買細咗嘅呢一個誒、呃、半個號咯。但係都好啱着咯呢一個。如果再即係正常 size 即係三十六號嘅話咧，應該會睇出嚟好大，同埋對鞋會好大咯。係啦，所以就建議如果你買呢個款嘅話咧，就買細半個號啦，同埋都比較收啲嘅，係啦，即係類似保齡鞋嗰啲咁，即係都係比較收長少少啦，比較近嘅。 係啦，呢一對着出嚟咧就真係誒冇咁長嘅隻腳，因為始終係咯，即係深色嘅鞋啦。好啦，到下一對啦，估下會係咩色咧？即係我黑白都買完啦，會係咩色咧？唔係我最中意嘅顏色，但係都係容易襯嘅，因為我估到你哋可能會估粉紅色，但係唔係咯，係出粉紅色一定買咯。哇，係喎，點解係唔出粉紅色嘅？好啦，開估啦，我今日咧剛剛先着嘅呢一個，就係呢一對灰色啦。 呢一個咧就係、是、誒、呃、淺灰色嚟嘅，都比較易襯咯。呢一啲色同埋都係淺色啦，比較起，所以都會着得隻腳冇咁短嘅呢一個。 係啦，同埋咧佢誒呢一個款嘅波鞋咧，其實佢係有分出唔同嘅 material 嘅。我呢三對咧我都係買皮嘅，因為我就其實唔係太中意驚皮，即係 suede 啊。佢哋有出到藍色咁樣啦，即係 clippers 嗰隻藍色咯。誒、呃，但係誒、呃、我就唔係好中意 suede，所以就冇買到。suede 真係好危險噶嘛，即係仲要着喺隻腳嗰度，因掂水啊。雖然加州好少落雨，但係都係咯，感覺好似即係唔係。 太四季同埋誒有啲危險，所以就係啦。再嚟個近鏡啦，呢一對。好啦，就最後一對波鞋啦，就係、是、我最中意嘅顏色粉紅色㗎，亦都着咗㗎啦。 我 post Instagram 嘅相嘅時候咧，都好多朋友話：哇，好靚啊！你啲波鞋係啦，就係呢對啦。誒、呃，都係最新款噶啦，Cruise Collection 嘅。誒、呃，佢呢一款嘅款式嘅波鞋咧，非常非常之好賣嘅。佢誒、呃、有出過唔同嘅顏色嘅，之前誒、呃、都搶購唔到咯，因為真係好快誒、呃、已經賣晒啦。同埋誒之前都有可能誒、呃、有個。 因為佢呢款嘅波係有出到短筒嘅，但係我又着唔到短筒嘅，因為我隻腳比較短啊，所以咧着短筒就會冇咗隻腳咧，所以咧就要着呢啲咁嘅款嘅鞋嘅，就係咯，就今次搶購到啦呢一次嘅即係 Cruise Collection，誒、呃、就係呢一個嘅誒淺粉紅色啦，同埋你見到白色咧，你見唔見到啲巢巢地啊？其實咧佢係一個風褸嘅質地嚟㗎，因為佢呢一個。 誒 theme 咧係即係 cruise collection 啦，即係 cruise collection 即係去即係去遊輪嗰啲去玩啦，所以啲顏色都比較鮮色啦，同埋誒呢一個係防風咁樣，即係可能喺個 cruise 度如果防一防風嘅，我都唔知啊。總之好得意啦，佢個 material。起初我真係考慮緊買唔買呢個好，因為誒、嗯、始終都覺得係誒、呃、即係。 普通正常嘅質地會比較好啲。佢咧着上上腳之後咧，佢白色嗰個風褸位置咧就冇話咁風褸，即係冇話咁潮嘅，係啦，所以就其實都幾好睇嘅，真係，因為睇唔出㗎，真係。誒，你要影相近鏡啊，或者你真係好近先睇到咯。同埋喺嗰個 CC logo 係膠嘅個底部。個 size 方面咧，我就記得係我着開嘅 size 嚟嘅。 係啦， 呢一個係三十六號 我正常嘅 size 嚟嘅。咁我覺得呢片咧就完成啦，希望你中意啦，同埋喺呢一條片裏邊咧，你哋又最中意咧我買嘅邊一個嘅包包同埋鞋咧，都可以喺下邊留言話俾我聽嘅。同埋嚟緊咧，我都會有個 LV haul 嘅，大家密切留意啦。記住俾支持我 like 呢個嘅 video 啊，同埋如果中意呢條片嘅話咧，都記住 like 呢個 video 啦，subscribe 同我嘅 channel，follow 我嘅 Instagram、Snapchat、Facebook、微博、小紅書好多 social media。跟住咁好啦，拜拜。